Đấy, mái về Đấy chứ Có không? Tao chuẩn bị đánh Mẹ trên này có người hai cùi Anh Đúng rồi Cúi rồi Cúi nghe rồi thì mấy lần rồi Xa quá anh ạ Gần là đánh này Xa quá Nó mất đà Ừ Thôi con này cuốn nó mới kệ nó máy bay về mà phát là lao luôn dài quá anh ạ nó nhòm nhòm mà nó không đánh được các em phải lên anh ạ không lên quá là xa không ra hết à, canh thế đó ra em lên đây tục lửa xa quá đừng hả cố tình chạy xa nói cố tình chạy xa lâu cái clip nó nhạt lắm chỉ sao bớt cắt cái đoạn dính ra được rồi đánh này đánh đi Đấy. nó cúi xong con mồi mình lao ra mà lao ra bầm vào nó nó không không nhảy được phát ấy định đánh lắm rồi đấy gãy tay à? Vừa bỏ xuống nó nhảy Bỏ xuống nó nhảy ngay Chắc chắn là bỏ xuống nó nhảy ngay thôi kệ đợi Cuối đánh mẹ bị đánh rồi mẹ hết mẹ pin này con này có cấp từ xe không? không con này mới chưa xe phá quá anh ạ để này lâu quá đánh nhanh mấy hai bộ mấy phút nó là hết sạch đi đấy lao vào nhanh bây bỏ máy xuống là nhảy ngay lập tức tiếc quá nhỉ hết mẹ pin này 老。 Rồi Đá ra đi, đánh ra đi Lên, đéo lên Đánh, đánh mấy phát nữa đi Hết sẽ pin Lấy hơi cao, được, em thích lấy cao bỏ lại lại chắc nó vẫn sang cành cú nó mới đá đây nhìn thấy rồi đúng không anh không dùng em đỏ mắt máy nó rung hết cỡ nó hơi rung Đấy, nó quay lại cánh cua với đá kéo em lên sợ máy hết pin thôi Đấy, đá nhanh lên, hết pin bây giờ Đá nó không bầu Đá nó đá mới phát đá luôn Bầu ở chết Chơi luôn Phang luôn ngoài chế đâu báo động ấy tại vì máy rồi nhưng vào chế bây giờ con này chết đi mẹ hết pin sợ hết pin đã đá kiểu này rất là dở nhé đá bớt công ty nó hay sạch pin lại đéo quay được thế con này đá kém nhỉ đá bướm đá bướm này yếu đá mé này kém rồi ngay kỳ rồi quay lại cánh cú mới đá cơ mẹ ừ. lên ừ. xong, xong chưa tuyệt vời dạ. anh đi lấy đi áo lông làm sao anh tháo đã xong đây anh Đào Duy Phượng à, anh Mạc Duy Phương đang đi bắt con chim bổi máy đang hết pin thì sợ hết pin thôi Shanghai.